đây chuột chuột chốt ha chốt hôm nay chó chuột sẽ chơi đá banh à đá banh kìa chị đá đá đá đá đi đá đi đá đi đá đá banh đá đá đá đi kìa đá đi đá đấy chuột đang đá trái banh chuột đã làm xếp bách cái cái banh rồi đây đây nè đây nè này không biết chuột đá banh hay là chuột cắn banh đá đi coi đá đá đá ừ đá Mm.